chào cả nhà nha hôm nay à, mình chia sẻ à, anh chị là dạ, cá rô phi ở miền tây cà mau nó đang à, làm con nha quý anh chị đang sẽ khô làm làm cá này để mình làm khô hoặc là mình muối tươi để mình gửi hàng lên sài gòn nha cá luôn cá cá phi ở cà mau nè unu luôn uống unu nặng luôn cá phi unu nặng quá trời luôn, cá phi uống nặng ừ. uống như người làm nha uống như người làm luôn nè cái lưng <laughs> uống như là cái lưng của người à, đánh dãy luôn á mọi người quá trời cá 15 kg này à, bữa nay là chắc không đủ phải à, mua thêm cả nhà ơi giờ dạ, cá phi miền tây giờ nó cũng uh, không có được bự cũng vừa vừa cá này cũng cỡ ờ, bốn năm tay mình thôi chứ không có được bự luôn mùa này nó không bằng ờ, như cái mùa trước người thì cắt người thì mổ bụng người thì cạo dãy làm vậy mới nhanh cá phi nhà nha tươi cứ làm đi làm đi ờ, em trai mà lần có cái kéo ờ, hớt im lắm hắt nổi không không cái đó nổi rồi ừ. quá trời nó xét luôn đồ nghề bỏ lâu quá sợ dài xài xài nó không được qua mùa dịch khác hẹn qua mùa dịch rồi kéo rồi dao rồi còn sốt cán nữa kìa dao rồi kéo thì không có nữa kìa. cái dao này đen lắm cái kéo cái kéo thì đen lắm nè mà thấy nhà nó phá cỡ đó qua mùa dịch gì dao kéo gì giờ nó hư chưa cái này thì à, được cá máy thì nó ú em ơi cá này mình nướng ăn có đã lắm ha cá phi này nướng ăn ngon cái lóc nó nha ai điện kìa thơm cái lóc này quá trời cá luôn điện Ừ, cá đó là nướng ăn là còn hơi cá lóc nữa cá lóc dễ gì mà nổi đâu nếu mà cá phi này mà cái cà phê này đổi cái cá lóc anh không đổi đâu cá lóc đâu ngon cái này đâu cái này là cá thiên nhiên mà cá tự nhiên mà ăn thịt nó thơm lắm nướng nó ngon lắm. hồi nãy mình lấy có 5 kg hả ủa sao lấy 10 kg mà giờ có 5 kg là chưa đủ hả lấy có nhiều ký nữa là 5 kg nó đủ nữa 15 20 kg nè chiều nay có không lấy trong ngày nay luôn là tổng cộng là nhiêu ký ta 15 ký phải không rồi bữa nay là đi ờ, tạm 15 ký hàng bữa nay là thiếu à chắc đóng thêm chứ giờ 15 kg bữa nay là tại vì ờ, mình, ờ, mình ừ, cá này là mình kêu người ta đi ăn lưới nè thì thời gian thì nó cũng hơi trễ có 15 kg thì mình lấy tạm 15 kg chắc mình lấy thêm như giờ số lượng này nó cũng không đủ không đủ để gửi à, cô bác ở xa gắn à, chiều nay có đủ à, thêm 10 kg nữa không tổng cộng lại cũng được 15 kg cà phê con nào nấy cũng ngon chứ bọn quay luôn nè chứ giỡn cái này là nướng ha gói rau ha bánh tráng cuốn ăn trời Đó, bây giờ là đang đóng dãy nè bà chủ cà phê nè chuyên gia kiếm cà phê kiếm lần à, mười mấy hai chục ký chút xíu à nó phải bự bự không à Mọi người một khâu khâu đánh dãy khâu mổ bụng khâu chặt kỳ chặt mang giờ mình làm thủ công vậy thôi để mình có cá mình gửi đi ờ, cho cô bác cái kéo có cá có cá hay gì quá như lục có cái kéo cắt thảm á cắt ừ, nhanh lắm kéo bằng cá đi xong nhiệm vụ có con cá bóng luôn ai mà dặn dính mình cá bóng cho luôn kìa đang à, làm cá nha mọi người làm cá để à, chuẩn bị à, đóng hàng đi Sài Gòn nha cá rô phi Cà Mau sao rồi uh, chút xíu nữa à, mình chia sẻ cả nhà là mình đi uh, đi uh, à, đi bỏ làm sao rồi lấy dừa vô dừa nước ờ, ờ ê, ê gió này dám được á mà ta cọc dây cái kéo về <laughs> còn giống như mà lúc mà bè đi vô trong kia nấu chè à, quên vụ chè nước ờ, chè chè chè gì ta chè vô nước nào giờ nha có ăn chè vô nước chưa cái gì trời ơi còn cái có có gì ngon bằng bằng bằng dừa nước mà nấu chè Giang chưa ăn luôn hả miền Tây vô dở vậy em miền Tây mà vụ mà dừa nước mà nấu chè không ăn là dở lắm mà nghe ngon lắm á nãy giờ ba người làm à, cà phê như đây thì cũng mau ha làm chút xíu thì người đánh dãy người cắt kỳ người máu bụng mau lắm chứ bộ bữa nay à, làm xong à, cho đủ 15 kg để mình đóng gói đóng để mình gửi đi Sài Gòn nha mọi người gửi đi tại vì cá này cá tươi à cá này dẫn lưới cá tươi thì mình làm nhanh cấp tốc để mình gửi đi liền cá này nếu mà mình làm khô thì cũng rất là ngon luôn nha cá khô à, phi cực kỳ là ngon luôn gì cá khô phi này là mình à, mình phơi khô xong rồi mình hút chân không ra mình gửi đi là ngon lành luôn cá phi cà mau con nào nấy ú nao ú nần cả bàn tay luôn uống nào uống nào cá này mà có nước hèm mà luộc cái nữa không cũng ngay sách luôn kho mắm cũng ngon luôn nói chung là cá phi nó ngon lắm á mọi người ơi ăn nhiều thì ngán chứ <laughs> ăn lâu lâu là ngon này ai có cần cá phi liên hệ số điện thoại luôn có số điện thoại của mình đó, để đó, đó cô chú anh chị cần thì liên liên liên lạc với mình nha ở gần xa ở đâu thì mình cũng uh, có tới hết nha mọi người ú nu ú nặng con nào con nấy nha. trời ơi trời ba lửa cái này mà đem nướng thì cô cũng bá phát luôn không có nói gì chứ <laughs> nướng thôi đem giờ đem ra, ra, ra lò mình nướng thôi ăn rồi cũng nhức nách luôn chứ khỏi cần nói gì chứ ngon hơn cá lóc nhiều cá cá mà không nuôi cá thiên nhiên thì ăn cái gì mình ăn thịt nó ngọt lắm mọi người còn cá mà mình sợ ví dụ như giờ cá nuôi á cá nuôi á, mình mình à, mình nuôi cá nó nuôi trong trong cái ao đìa lâu quá thì sợ nó hôi công mình ăn hơi ngại thôi còn cái cá mà ở đồng ở ruộng ngoài á, thì ăn rất là ngon luôn thịt nó ngọt và nó thơm nữa nó không bị hôi rồi như vậy là mình à, chia sẻ đến à, mọi người là làm cá để đóng gói gửi hàng lên Sài Gòn đến đây là hết nha cũng mong là mọi người đăng ký để ủng hộ kênh của mình và mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha